Kính thưa quý Phật tử và các bạn, trong giáo đoàn của Đức Phật, tôn giả Maha Ca Diếp là vị đại đệ tử đệ nhất đầu đà. Khi Đức Phật nhập diệt, tôn giả đã cho mở đại hội tập kết kinh điển, lưu truyền lời Đức Phật dạy dưới nhiều hình thức cho thế hệ mai sau. Đức Phật dạy, nếu hạnh đầu đà này được ở đời, thì Pháp của ta cũng sẽ lâu dài ở đời. Bởi vậy, nhân kỷ niệm ngày vía của tôn giả Maha Ca Diếp được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Chùa Ba Vàng khuyến thỉnh quý Phật tử, nhân dân phát nguyện tu tập tụng kinh thiền quán từ ngày mùng 1 tháng 3 đến ngày mùng 7 tháng 3 năm nhâm dần, tức ngày mùng 1 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022 để tán dương hạnh đầu đà, tuyên dương chính pháp, tăng trưởng tín tâm với Tam Bảo. Từ đó, chúng ta sẽ tinh tấn trong các thiện pháp, tăng trưởng phước lành, được an vui, hạnh phúc.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 vãng tánh Phật sư Phổ hương chư chúng sanh giai phán Bồ Đề tâm viện ly chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo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 Tam Bảo Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 3 năm nhâm dần Nhưng kỷ niệm ngày vía Tôn giả Đại Ca Diếp Tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng chúng con Vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ Đối trước Phật Đài Thành kính dân nén tâm hương chí thành đảnh lễ tán thán mười ba hạnh đầu đà cao quý mà tôn giả đại ca diếp đã nghiêm cẩn hành trì chúng con nguyện nương theo sự chỉ dạy trên sư phụ tinh tấn tu tập thực hành các pháp hạnh đầu đà cầu thánh quả cầu vô thượng bồ đề Nguyện cho Pháp Phật trụ dài thêm ở thế gian, muôn loài lợi lạc, trời người phát khởi thiện tâm, tin nhân quả, kính tín tam bảo, phát nguyện tu hành theo chính Pháp của Phật để được lợi ích, hạnh phúc, an vui. Chúng con cũng xin định hết thảy chư hộ Pháp, chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần các chúng vong linh oan gia trái chủ của tăng ni phật tử tu tập theo chương trình này cùng các chúng có duyên với phật pháp được vân tập về đây nương đức chúng tăng nghe kinh thính pháp giác ngộ tu hành khởi tâm hoan hỷ ủng hộ cho pháp hội đàn tràng được trang nghiêm thanh tịnh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 kim hoa vi à, tiếu đừng à, phật à, truyền trang lễ pháp hành đạo đã mặc nghi vân nghe tào nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà tôn Chí tâm đảnh lễ pháp hành đầu đà chi mặc ba y nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà hạnh đầu đà khấn thần đề song á nam mô thánh nhớ tăng đệ nhất đầu độ đà cực thực theo thứ lớp mê hành lễ pháp hạnh đầu đà ngồi ăn một lần nghe nam mô thánh na tăng đề nhất đầu tâm đảnh lễ pháp hạnh độ đà an bằng bình à, ba nghe nam mô thanh nhã à, tăng à, đề nhất đầu đảnh lễ pháp hạnh đầu đà không để dành đồ ăn nghe nam mô thánh nam đảnh lễ pháp hạnh đầu đà sống trong nghe rừng nghe nam mô thánh nhã tăng đề nhất đầu đà đảnh lễ pháp hạnh độ đà ở dưới gốc à, cây nam độ đà ở ngoài trời ở à, nam pháp hạnh đầu đà ở nghi địa nam mô thanh pháp hạnh độ đà nghị ở đâu cùng nghe được nghe nói Chí tâm đành lễ pháp hành độ đà không nằm mê ngủ Nam Mô dậy đi đến đảnh lễ dưới trang phủ thân rồi đứng lui về bồn bên khi ấy bà la môn đến bên cha mẹ quý na ca tỳ đế ra về kết duyên với con mình sau khi đứa cô dâu về nhà ở trong một căn phòng đã bày sẵn này mới suy tính ai trẻ ở trong bụng chạm nếu đồng tự tận bác la giá na nằm ngủ thì nàng bạc đa la đứng dậy đi kinh nằm nếu nàng bạc đà la nằm ngủ thì đồng tự tận bác la giá na lại đứng dậy đi kinh anh cứ như vậy trải qua nhiều năm hai người hoàn toàn vũ chung với nhau và một hôn chín luân an ban đà la đang nằm ngủ còn chồng của nàng thì đứng dậy đi kinh hành ngay khi ấy có con ngăn xà sắm bò ngang qua mà nàng đang vũ say có một cánh tay thòng khỏi thành giường tay nàng trong tâm nghĩ giờ rằng đông căng vào tay nàng nên tấn bác lá giá na liền dùng áo bao lấy tay mình rồi cầm cánh tay nàng bạc đà la đặt lên giường gió nghĩ sung chạm vào cánh chẳng vui điện thưa hỏi tân bác la gia na 对对。 vô lượng các thứ khổ não như thấy sự kinh nông của bò cày vi nông dân ruồi mai cho công tạm nghĩ thấy vậy sinh tâm khổ não cúi đầu làm thiên suy nghĩ thế này ôi tôi tất cả chúng sinh chịu khổ não như vậy rồi thân bán lá da bác lá gia na nói này tiên nữ vào sớm mai này ta từ nhà ra đi kiểm tra sự canh tán tây can chúng sinh đi đứng qua lại nhiều cam khổ não không ngừng lại thấy những con bò cày chẳng từng tạm nghĩ ta thấy vậy rồi suy nghĩ thế này ôi xuân gia do thân bát la gia na liền kêu tất cả người phụng dịch nam nữ trong nhà bà bảo họ này tất cả các người tiền của và những gì ta của mình làm thành y tăng già đế và nhờ người xuống tóc khi xuống tóc xuân gia đời xứ ta ngày hôm nay quyên định thấy bậc vô thượng ta ngày hôm nay quyên định thấy bậc nhất thiên các pháp những duyên kính trọng tạm quy quan tướng sinh diệt trong thân ngũ âm trường lão đại ca diêm được đức phật chỉ dạy tôi với tâm ngũ âm sinh tâm văn tình thường đi khất thực mà sống trải qua bảy ngày cho đến ta tiếng lâm chúng tỳ kheo ni lên bừa ơn mong loài người thấy nàng ta xuất gia tu hồng với ngoài đạo ba ly bà già cá đang hành đạo tại bờ sông ngàn đại ca giết liền kéo thì kéo đi đâm hương hỏi của các tỳ kheo ni các người đều biết trước bây giờ chúng tỳ kheo đi cho biển hết sức khi cứu mọi người đều ca người tỳ kheo đi quỳ gối tán hạnh đầu đà và phát nguyện đó đã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 Nam mô đệ nhất đầu đà tôn giả đại ca diếp tác đại chứng minh. Kính bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã tìm ra chân lý cứu cánh tuyệt đối, đưa tới hạnh phúc niết bàn tối hậu. Để thể nghiệm được chân lý tối hậu ấy, chỉ có con đường phạm hạnh, xả ly các dục, các bức thiện tâm từ trong tâm cũng như ngoại tướng đạo mà ngài tìm ra đi ngược dòng đời ô trượt và tham đắm người đi trên con đường này phải đầy đủ đức tin lòng kiên nhẫn và sự trong sạch giới thể qua văn kinh tình duyên và mạnh của ngài cai diếp chúng con hiểu được rằng con đường phạm hạnh là tối thắng là duy nhất là độc lộ để đi đến niết bàn an vui nhập vào dòng thánh chính vì lẽ ấy mà ngài đại ca diếp đã trọn vẹn giữ gìn giới hạnh bạc đà la đã quyết chí không ái nhiễm dục lạc trong suốt bao năm để theo chí nguyện học đòi phạm hạnh chúng con xin được noi gương phạm hạnh trong sạch của các ngài viễn ly và xả bỏ các dục lạc một lòng kiên cố trên con đường đầu đà phạm hạnh quyết chí tìm cầu an vui giải thoát chúng con xin nguyện nương theo sự giáo dưỡng trên sư phụ tinh tấn tu hành rèn tâm luyện trí đầu đà khổ hạnh thiểu dục tri túc hướng đến thánh quả lợi ích cho mình an vui cho chúng sinh chúng con xin tri ân và cuối mong Đức Thế Tôn cùng bậc đầu đà tôn giả Maha Ca Diếp hộ niệm gia trì cho chúng con tinh tấn tu hành sớm thành tựu giải thoát. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành thật có, nguyện cho thiện tín Phật tử giữ vững lòng tin nơi Phật Pháp, tinh tấn không lui, hành các thiện Pháp, hộ trì tam bảo, ủng hộ chúng tăng tuyên dương chính Pháp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 mà tăng trưởng phúc lành các sự kiết tường bình an trước nạn dịch Covid-19. Đời nào kiếp nào sinh ra nơi đâu cũng được gặp bậc minh sư thiện hữu tri thức kết duyên với tam bảo phát tâm bồ đề cầu vô thượng đạo hồi hướng cầu siêu cho vong linh hữu duyên với tăng ni phật tử cùng tất cả những ai tham gia tu tập theo chương trình này các vua linh anh hùng chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, các chúng quỷ hành bệnh Covid-19, các vong linh chết do mắc Covid-19 tại Việt Nam và trên toàn thế giới, cùng tất cả các chúng hữu duyên được về trong Pháp hội tham gia chương trình tu tập. Cùng chúng con mà được phát tâm giác tỉnh lìa chỗ u minh khởi niệm từ bi xa rời ác đạo tinh sâu tam bảo sớm được tái sinh về cảnh giới an lành, gặp chánh pháp, tu hành mau thoát khổ. Hồi hướng cho các đức hộ pháp, chư thiên chư thần cùng các chúng đã phát tâm Bồ đề tại chùa, đã hộ trì cho pháp hội và bảo hộ cho các Phật tử tu tập. Nương công đức này mà tâm Bồ đề ngày càng tăng trưởng, phẩm vị thêm cao, oai lực thêm lớn,